Các bạn thân mến, uh, trong bài học thứ ba hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một đoạn phim hoạt hình đó là ta vẽ một con chim bay. Một con chim bay trong cảnh trong hoạt hình thì chúng ta chú ý là chúng ta phải vẽ nháp là làm nhiều lần. Sau khi vẽ nháp xong thì chúng ta mới có thể uh, vẽ lên khung hình được. Ở đây thì tôi tạo ra ba lớp, ba lớp vẽ ở lớp camera ở đây các bạn chú ý nhé, đây là một cái khung hình gọi là dùng gọi là người ta gọi là timeline dùng để chuyển động cho các khung mỗi một khung có một hình khác nhau còn đây là theo khung theo chiều chiều dọc các bạn nhìn thấy khung theo chiều dọc Đấy. đây gọi là lớp khung khung một khung hai khung ba khung bốn thế thì ờ, ta có thể tham chiếu về khung ngang <coughs> khung theo chiều ngang ở ờ, khung theo chiều ngang thì ờ, chúng ta sẽ chọn cho chúng ta một cái ờ, khung tôi vẽ là lớp ở đây là lớp này thì tôi sẽ vẽ một con chim uh, các bạn vẽ nháp thì các bạn có thể vẽ rất là dễ các bạn làm sử dụng cách làm như sau này các bạn vẽ đầu tiên chúng ta vẽ một đầu chim nhé Đấy. sau đó chúng ta vẽ cổ chim vào đó là thân chim và tiếp theo là đuôi chim rồi cánh chim và cánh bên kia nữa cánh bên kia cũng đối xứng lại đúng đây là chân chim thế sang lớp 2 lớp 2 bắt đầu chúng ta vẽ nó to lên Đấy. đây là mắt chim đây là mỏ chim rồi ta sẽ sử dụng ờ, pen khác ta vẽ lên đó. rồi ta vẽ một cái con chim lên cánh lúc này chúng ta sẽ vẽ theo nét này đó. rồi à, đây là ta vẽ lớp thứ hai đó. rồi ta sẽ có các cánh đó. rồi đây này. rồi thêm con chim đây và chúng ta sẽ dịch chuyển này sang này. đây là đuôi chim đuôi chim thì lúc chúng ta sẽ lựa bài à, các bạn các bạn chú ý nhé đầu chim lúc này chúng ta vẽ này chúng ta vẽ lúc à, bỏ chim nó sẽ bay như thế nào bay như nào và bây giờ chúng ta sẽ tạo ra lớp thứ ba lớp vẽ chim thứ ba ở lớp vẽ chim này thì ờ, chúng ta mới vẽ chính thức à, ẩn này đi à, chúng ta sẽ vẽ ra một cái lớp chúng ta tắt lớp chim này đi đấy và bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái con chim chính thức ở bên này chúng ta sẽ chọn mực của chúng ta đó là mực một loại mực khác nâu nâu nhé bây giờ chúng ta sẽ vẽ này bây giờ chúng ta sẽ vẽ đầu bên này chúng ta vẽ đó bây giờ chúng ta sẽ vẽ đầu chim một cánh của chúng ta sẽ vẽ sải ra hơn đó. con chim của chúng ta sẽ được tô vào đây các bạn nhớ là chúng ta sẽ tô lông cho chim chúng ta sẽ chọn uh, khung này để chúng ta tô Đấy, để chìm rồi ờ, chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta sẽ tạo các vị trí như là chúng ta phải chốt cái cánh này lại Đó. chốt cánh này lại chúng ta tô Đó. Đó. ta tô rồi đây nữa. rồi cái phần đầu chim này chúng ta cho đầu nó đen lên sẽ cho nó một cái màu xanh Đấy, chim này rồi đến màu đỏ là cổ chim xin lỗi chúng ta chưa chốt là chúng ta phải vẽ liền lại Đấy. giờ chúng ta sẽ cho cổ chim màu đỏ rồi thân chim là màu nâu màu nâu Đó, một đàn màu nâu cánh chim lúc này thì chúng ta cho một cái màu nâu khác Đó, đã được một cái con chim và bây giờ ta sẽ xóa bớt đi những cái phần còn viền ờ, lông ở đây chúng ta nên ờ, cho nó một cái lông màu xanh Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một chú chim hoạt hình ta sẽ thu nhỏ lại đây là giống như con chim én tôi ờ, vẽ nó không được đẹp lắm này bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại nhé rồi bây giờ tôi sẽ copy tất cả con chim này tôi sẽ xóa đi các lớp này lớp này tôi xóa đi chim tôi xóa đi rồi à, tôi sang khung hình thứ hai thứ hai thì khung hình một là chim đây tôi cho nó nhỏ lại Đấy. tôi cho chim về phía vị trí này Đó. đây nhìn thấy là con chim lúc này của chúng ta à, nằm ở đây nằm đây Đấy, các bạn nhìn thấy nó nằm đây thế bây giờ để bay thì nó rất là đơn giản thôi nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ phải vẽ khung thứ hai câu thứ hai ta dán con chim ra ta copy copy object sau đó chúng ta paste đó, chúng ta sang con hai chúng ta paste đúng nha rồi chúng ta copy object rồi sang hai ta paste copy raw object rồi đang 0.2 là chấm v đó, con chim đây chim đây thì bây giờ lúc này chúng ta phải phóng to lên phóng to lên ta sẽ uh, ta sẽ xóa bớt các thứ đi để ta vẽ cái cánh hoặc là chúng ta sẽ có thể lúc này chúng ta sẽ chọn chỗ là ăn group đó, cánh của chúng ta ta sẽ xoay nó xuống cánh bên này ta cũng xoay nhẹ xuống ta có thể dùng công cụ như là transform à, không transform ta dùng công cụ như là công cụ perfective ta kéo nó xuống đó ta chọn nhé cho em các bạn chú ý là ta chọn cái lúc này ta chọn thì ta chọn cả trong cả ngoài gờ với nhau à, bây giờ ta trở lại phần kia rồi tìm đây ta chọn ăn thì thẳng hố do cái cánh ấy cánh các bạn chọn cả trong cả ngoài cả chớp đúng không cả phần đen cả phần đen này bây giờ chúng ta chọn Ctrl G đó, ta chọn công cụ tên là sang khung này uh, khung này nó đập xuống đây và ta sang phần khung thứ ba ta chọn cái lúc này để đặt lên nhá bạn chọn lúc này Đấy, ta chọn Đấy, rồi chọn khung này để chúng ta nhìn lại cái vết bên kia thì chúng ta ở đây ta cũng paste ra đây Đó. ra đây paste ra đây thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta lại ăn group ra ăn group chúng ta chọn ăn chọn select này Đấy, các bạn làm group ngon phá nhóm phá nhóm ra rồi đến được cái uh, cánh cánh mà các bạn chọn này chúng ta chọn controller và cả cái đen đen này nữa rồi bên đây nữa đến đây cũng đen rồi cả phần ngoài nữa ngoài trong controller và bây giờ chúng ta chọn công cụ này Đó, bây giờ chúng ta sẽ uốn xuống đúng không Đó. cong này xuống Đó. cái này chúng ta uốn xuống hạt xuống Đó. uốn hạt rồi chúng ta perfect cách xuống Đó. chúng ta nhìn thấy chim nó hạ xuống đây Đó, nó hạ xuống đây rồi Đó. chỗ này ta cong lên một chút đúng không cho nó cánh chim còn chỗ lông chim chỗ này chúng ta sẽ dịch chuyển ra một chút Đó. Đó. Nhìn thấy. rồi bây giờ đến khung thứ ba khung này chúng ta cũng ờ, chọn công cụ select chúng ta paste này Đó. bây giờ lúc này thì chúng ta lại nâng lên Đấy, chúng ta nhìn ở khung 3 thì ở đây chúng ta sẽ chọn như sau ta lại phá nhóm ra bạn chú ý tại phá nhóm ra và ta chọn từng cái một ăn group ngon bây giờ chúng ta sẽ dùng perfect tip chúng ta nâng nâng nhẹ ta sẽ focus ờ, text xuống đây nó lại bị cuốn xuống à. thậm chí chúng ta có thể kéo lần này chúng ta cho cái phần cánh này ra nó đều nhau chim cái này cái đuôi của chúng ta thì ta thể đưa lại ra tạo dạ ra con chim hướng chuyển động còn cái đầu của nó chỗ này chúng ta nhóm lại và bây giờ tôi sẽ đưa nó nấc đầu tôi xin lỗi nhé ngay từ cái lúc này ta copy không nó sẽ rất là không ổn ta cần cho z lại một chút cái khung này lúc này chúng ta sẽ chọn là copy copy drawing object Đấy, copy sang lúc này ta in insert cell và lúc này ta sẽ paste nó paste object thì mới được Đó, lúc đầu tôi ờ, đã làm nhầm bây giờ chúng ta sẽ phá nhóm ra rồi bây giờ ta sẽ chọn từng bộ phận với cái này chúng ta chọn uh, perfect depth cao tua khoảng ờ, ta cho nó tung cánh lên đó tung lên một tính nha đó, ờ, tung lên bên này chúng ta cũng cho tung lên Nếu chú ý là chỗ này chúng ta không chúng ta xài cánh loại này chúng ta trở về khung này đấy này đấy chúng ta nhìn thấy là tiền đạo rồi cái đuôi của phần khung bên này ta cho nó đuôi là chuyển này chuyển động thế rồi cái đầu đầu và cái này ta nhóm lại với nhau rồi ta nhóm lại các bạn có thể nâng nó lên rồi bây giờ chúng ta quay sang phần đây khung thứ ba khung thứ ba tôi chọn là insert cell chúng ta nhìn đây chúng ta mới nhìn thấy cái vết của cái cũ rồi bước tiếp theo là tôi sẽ lại sử dụng ờ, công cụ ăn ờ, ungroup rồi sau đó tôi sử dụng công cụ perfect cao tua cái này bây giờ ta nâng lên rồi thì vậy thì cái con này con này ta sẽ sử dụng với cột như này mở mắt nhóm lại ta xoay nó lên cao xoay nó lên cao đó chúng ta xoay lên cao nhé rồi à, cắt này đi chúng ta nhìn thấy nó xoay lên cao sẽ tung lên cao một chút nữa đó, cao hơn chút nữa đó, cao hơn chút nữa cái uh, cánh đây cũng vậy ta sẽ cho cao hơn một chút nữa sẽ dịch chuyển nó sang đây rồi bây giờ chúng ta sẽ thu nhỏ lại thu nhỏ lại và bây giờ tôi ờ, tôi sẽ tôi sẽ làm cycle Đấy, tôi create cycle tôi chọn đến 50 ờ, Đấy. và các bạn nhìn thấy đây là 50 không chạy rồi tôi cho nó chạy tại chỗ đấy, các bạn nhìn thấy con chim đang bay nó đang vỗ cánh bây giờ chúng ta sẽ cho nó bay đó, nó đã vỗ cánh rồi đúng không các bạn nhìn thấy đã vỗ cánh giờ tôi tắt cái này đi à, tắt này đi và bây giờ việc còn lại là tôi ờ, sẽ để vào khung đầu tiên tôi chọn nút ừ, chuyển động đó, nút chuyển động các bạn nhìn thấy tôi sẽ cho nó bay lên trên bay xuống dưới tôi xoay nó một chút tôi xoay nó một chút đó. bay lên trên đó. bay lên trên bay xuống đây bay tiếp ra đây bay lên đây đó, bay lùi lại đó bay xuống đây rồi và ờ, chúng ta thử nhìn lại cảnh của chúng ta Đấy. chúng ta nhìn nhé Đấy, ờ, chú chim đã bay rất là đẹp đúng không các bạn nhìn thấy tôi đã làm một chú chim bay rất là đẹp Đấy, chúng ta nhìn thấy là cảnh của một con chim còn bây giờ chúng ta sẽ vẽ cảnh đồi núi ở phía dưới chim và cây để xem chim chuyển động như thế nào rồi à, bây giờ ta sẽ vẽ cảnh phía sau các bạn thân mến là chúng ta đã Đấy, chúng ta đã vẽ xong cái con con chim giống như con vẹt à, bây giờ tôi sẽ ghi chỗ này là nền nền thì uh, insert một cái khung vào đây Đó. Rồi. đây và bây giờ tôi ờ, tôi vẽ chim à, tôi vẽ cảnh ở đây thì um, chúng ta sẽ vẽ cái ờ, quả đồi còn có nhiều cây tôi chọn uh, nhìn thấy là đây rất nhiều phản hồi và tôi cho cái uh, bút lên và tôi có thể vẽ cái Đấy, rồi có cây cây ví dụ như là ờ, cây này cũng có cái phần đã đóng cái nút này lại và ta chọn cái này ta chọn đó từ khu vực một đúng không ta vẽ ta đổ ra một từ khu vực một để chúng ta tạo ra một cái đầu mối rất là đẹp đó. ta tạo ra một đồ mối thì ở đây ta sẽ sẽ đúng, này ta sẽ và bây giờ tôi vẽ thêm nhiều cái cây mỗi cây thì bây giờ tôi sẽ tạo thêm một lớp nữa gọi là lớp cây rồi cây nằm ở đây à, tôi insert insert xem có tôi vẽ cây à, tại khung cây này thì tôi vẽ nhiều cây hoặc ờ, tôi vẽ gốc tôi vẽ gốc cây à. tôi vẽ tôi vẽ những cái ờ, ngôi nhà tôi vẽ những cái ờ, ngôi nhà đằng xa tôi vẽ bằng khác có mái nhà màu màu nâu và mái nhà màu đỏ màu đỏ rồi bây giờ các bạn nhìn ờ, cảnh trên đây tôi vẽ mây trên trời tôi vẽ mây vẽ mây ờ, với một ờ, mây xanh mây đỏ tôi có thể chọn màu sắc khác nhau Đó, ok và bây giờ tôi vẽ tiếp mà những đêm bay đốm mây khác xen ngang này. À, tôi vẽ bên mây xanh hơn rồi các bạn à, bây giờ các bạn thử nhìn để à, các khung này đều dài bằng đây thì chúng ta phải expose nó cùng lên ta chọn hai này ta chọn expose các bạn nhớ nhá chúng ta chọn à, ờ, expose chúng ta chọn từng cái một bao của này chọn cái bao tôi tắt cái này đi chiều dài đấy đúng không ta phải chọn là 1.6 chúng ta chọn hai này ta chọn cái mix 150 160 à. Ờ. dài bằng chưa làm rồi và ờ, bây giờ chúng ta sẽ thử chúng ta sẽ thử nhé và các bạn các bạn sẽ thử đây là vào trong thì ra ngoài đúng không chúng ta sẽ chạy xoay thủ bạn nhìn thấy đây là một con chim đang bay trên một cái ờ, cành đằng sau và ta cho cycle vào cho vòng lặp lại thế là chúng ta đã tạo ra một cái đoạn hoạt hình gồm có một con chim chuyển động bây giờ tôi sẽ tạo ra nhiều con chim mà chúng ta đã làm ở đây các bạn chú ý nhé chúng ta sẽ dừng lại tại chỗ này bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái chim có tên là colon element các bạn chú ý nhé phần này chúng ta chọn nút colon element colon element có nghĩa là copy tương tự một chú chim kể cả hành động kể cả tất cả các thứ đều giống ta chọn này, Đấy. Để chúng ta sẽ chọn được chim element là chim một rồi tôi lại tiếp tục copy element tiếp không? chim hai ba chú rồi tiếp tục copy element Đấy. thế bây giờ chim một à, các bạn nhìn nha dụ chim một chim một thì bây giờ tôi chọn này, tôi sẽ chim một chọn chim một tắt này cái này tác động Đấy, chim một bay lên trên bay lên đây bay lên đây bay xuống đây bay lên đây bay lên đây và đó chim một chim một nhé đấy chim một thậm chí chim bay ra chỗ này đấy quay này nữa xuống kiếm 2 kiếm 2 thì ta à, sẽ cho xoay Đó. xanh nó một tí Đó. rồi sau đó ta cho nó dịch vào đây ta sẽ xoay rồi và ta sẽ bay Đó, bay lên rồi giờ ta cho này xuống quay xuống người ta bay lộn ngược xuống đó bay xuống xong đó xoay ngang đó xoay ngang đó. đến chim ba chim ba ở đây thì chúng ta cũng cho cái vòng này lại gần đây để chúng ta đảo đảo nó à, tập viên lên đây à, à, ta sẽ đưa lên đó đưa lên đây nhá đưa bay mỗi con bay một kiểu không đó rồi bay chỗ này đây đúng không lộn đây bay ra đây đó rồi giờ chúng ta sẽ bật tất cả chim lên rồi bây giờ chúng ta nhìn nhé à, ta mới lộ ra được hai chú đúng không à, ta chỉnh sửa như vậy à, chúng ta nhìn thấy là chim của chúng ta bay rất là đẹp rồi không ra đây chấm không đây thì ờ, đưa vòng thành thế này không nhé trở về trứng không trứng không ta đưa này ra ta quay chút nữa đó đó rồi tôi đưa lên đó đây đây đây đây đây góc này nhá đây góc này Đúng. đây góc xuống rồi rồi chúng ta thể nhìn nhá bật tắt các bạn nhìn thấy không một phim cảnh phim hoạt hình rất là đẹp thêm đó tôi sẽ expo hai này ra để chúng ta nhìn cái cảnh của nó đi đến hết đoạn tôi sẽ expo vừa chúng ta vừa sản xuất xong một cái ờ, khung cảnh phim đó là những chú chim chúng ta sẽ cho nó hót vân vân thoải mái bây giờ tôi ờ, sẽ thử export ra movie nha các bạn nhìn nhé Đấy, các bạn thấy là cái quá trình làm phim này rất là hay và chúng ta sẽ cố gắng học để chúng ta tạo ra những cái cảnh phim hoạt hình cho thiếu nhi ví dụ như là Tom Grenzy cũng là những cái phần mềm đây nó họ sẽ làm ra chúng ta chú ý là nó phần mềm pom này tuyệt vời và nó là tuyệt vời ví dụ như là chúng ta có thể vẽ những người chuyển động đi lại vân vân đây là những cái bài cơ bản những cái bài sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ chuyển động ngắn xương rồi chúng ta có thể làm những cái hiệu ứng khoái lửa vân vân gì đẹp hơn còn gì đẹp hơn là làm ừ, tôi cũng rất là tâm huyết với cái um, nghề làm phim và nhất là những cái phim hoạt hình chúng ta sẽ tạo ra những cánh đồng lúa những áng mây rồi những ông bầu trời trời xòe bài này các bạn chú ý ờ, cho tôi là cái công cụ vẽ uh, nhiều lớp rồi chúng ta sẽ học cái cách vẽ nhiều lớp để chúng ta vẽ những cái con chim rất là đẹp hoặc là ta vẽ một những cái con vật nào đó ngoài ra thì các bạn chú ý cho tôi là các bạn phải sử dụng cái công cụ là uh, ờ, perfective bởi vì công cụ này chính là công cụ biến đổi phối cảnh giúp người ta có thể uốn những chú chim có cái cánh rất là đẹp chúng ta có thể chỉnh sửa đây là chúng tôi tôi đang gen cảnh à, phim là một đoạn trong cảnh là chim đang bay Vậy chúng ta sẽ làm thật nhiều những cái bộ phim cho trẻ con chơi bài sau tôi sẽ dạy cách chèn âm thanh vân vân cho chúng ta chúng ta đang gen phim được 59 phần trăm này chúng ta còn có thể vẽ rất nhiều hình ảnh ví dụ như là hồ này báo này nai này hiêu này chúng ta lấy ra chúng ta vẽ những cái con hồ và nó có thể truyền mình uốn mình vân vân rồi đuôi nó có thể ngọ quậy vân vân đó là những cái nhân vật phim các bạn chú ý nha Tom Bomb này nó là một ngoài ra chúng ta có thể dựng ra những câu chuyện về chiến trường quân đánh nhau vân vân chúng ta có thể tạo ra những cái như là chiến tranh này máy bay này ném bom này vân vân đấy là những cái cảnh chiến trường ngày xưa chúng ta có thể tạo ra những chiếc máy bay phản lực rồi những chiếc máy bay à, phản lực này máy bay um, trực thăng vân vân tôi sẽ cố gắng là giúp các bạn chúng ta sẽ tạo ra được những cái đấy đây là một chiếc ờ, đoạn phim hoạt hình chúng ta vừa vẽ đây các bạn nhìn thấy có đẹp không đấy render ờ, ra trông rất đẹp đúng không đấy, chúng ta nhìn thấy đấy là một cái cảnh mà chúng ta có thể nhìn thấy được là đợi bạn chim đang đi bay đi trên đấy, này, vâng, đấy vừa bay vừa đua đó, đó. thỉnh thoảng có lỗi một hai con nó chạy ra phía đằng kia đó là do chúng ta chưa chuẩn bị đây chúng ta nhìn thấy là cảnh vừa ra này chúng ta nhìn thấy rất là đẹp đúng không vậy thì à, bài à, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây à, chúc các bạn có một niềm vui